dạ em chào anh quyền linh ờ chào em chào chị hồng Văn. chào em chào bạn nữ bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả có mặt chương trình hôm nay mình tên lê văn trung nghề nghiệp là mình đang làm kỹ thuật cho một công ty kết cấu thép tại đồng nai quê mình ở bình định mình sinh năm 1993 là 27 tuổi anh giới thiệu lớn lên cho chị dạ xin chào chị Cồng Vân đấy phải như xin thế chào mới được anh ờ, Quyền Linh Chào ờ, em. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin giới thiệu một chút. Em tên là Trần Thị Anh. Ờ, ở mọi người hay gọi em là Thu Anh. Và em năm nay bằng tuổi bên kia. Em hiện nay thì đang sống và làm việc ở Thủ dầu Một Bình Dương và em làm trợ lý kinh doanh. Bạn uh, trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là người sáng tự lập, ừ. tính tình vui vẻ hòa đồng, biết làm việc nhà, mà thích bơi lội và thích đi phượt biết dạ. làm chuyện nhà là chuyện gì giặt dạ, đồ nấu cơm rồi em làm được hết anh được vậy thì được điểm mạnh thôi có điểm yếu gì điểm không điểm yếu cơ? là điểm gì hơi nhút nhát chứ em không biết uh, ủi đồ anh có biết giặt đồ mà không biết ủi đồ hả không không anh mỗi lần em ủi thì sao ủi này em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em còn em sao nè à, điểm mạnh hả? là gì nè điểm mạnh thì chắc là cũng hay cười khá là biết quan tâm người khác nhưng mà em quan tâm về tinh thần nhiều hơn ạ đó và em thì em biết ủi đồ không ờ không ạ Trời em ơi. không biết uống đồ luôn rồi Thế rồi rồi còn điểm yếu của em nè chắc là nhiều như lá rụng mùa thu ạ em nghĩ em thực ra là cũng không khéo tay lắm ừ. còn thêm một cái nữa là cũng hơi thiếu vitamin C mà chị vitamin C là sao C là biển mà biển thì à là ý em nói em thiếu muối đó hả <laughs> tự bạn bạn tự nhận bạn thiếu muối <laughs> lên từ ra mua muối trời ơi tưởng gì thiếu đường sợ thiếu muối rẻ sình em có thiếu gì không trai dạ em thiếu bạn gái anh trời ơi có duyên dễ sợ à. đứa bạn gái ừ con này có duyên nè em có mấy mối tình rồi chung. dạ trước giờ cũng được ba mối tình trời ơi vậy mà nó thiếu bạn gái dạ, mối ngắn nhất là bao lâu ngắn nhất là vài tháng anh mối dài nhất là bao lâu dài nhất thì cũng gần 2 năm dài. Dạ. nhưng mà dài 2 năm vậy sao chia tay quan hệ quen không công khai anh đàn ông phải có chút danh phận chứ làm gì quen 2 năm không cho danh phận gì hết em còn thương người đó không với em là tình yêu là một là xem mà tất cả hai là không bao giờ là gì cả ồ không bao giờ là gì dữ dội ta nha. được rồi còn em sao bao nhiêu mối tình ừ. chắc cũng bằng bạn kia thì cái mối tình tình mà lâu nhất của em là bao lâu lâu nhất chắc là khoảng hơn một năm ạ ngắn nhất thì là chưa bắt đầu nên là cũng không biết khi nào kết thúc ạ à vậy đó hả lý do tại sao chia tay vậy lúc mà nó cũng không được rõ ràng lắm tức là chỉ cả thấy là hai đứa tình cảm bắt đầu nhạt dần thiếu sự quan tâm lẫn nhau sự ừ. chia sẻ về tình cảm hoặc là cuộc sống ừ. nên là dần là cứ, là cứ có lơ nhau à, muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào người phụ nữ cao thân một mét năm ưa nhìn ừ. có luôn gia đình tôi có ừ. hết á hiếu thảo với người lớn thì được rồi có muốn biết dạ. giặt đồ không ủi đồ không biết thì tốt anh xui quá kia không biết luôn rồi à, có một cái mẫu hình lý tưởng nào không thường là em thích như ninh lan dương ngọc anh ninh dương lan ngọc thì còn em sao em em, em mở bí kíp ra xem nó cái gì ạ rồi em đặt cái thử ờ, em muốn người cao một chút em cao nhiêu em cao mét sáu mươi chị ờ, được ờ, chưa yeah. Dạ. thực ra là nó hơi xuống xuống một chút khuôn mặt dễ nhìn ạ ừ. dễ nhìn quá dễ nhìn dễ à, thương được à, là người dễ tính dễ tính không cưng dạ em dễ lắm chị có bạn cái là em chiều hết chị được không à được tức là người có thể thông qua lời nói và hành động để biểu đạt tâm tư hay là tình cảm của mình linh ơi ra coi nguyên cái bí kíp gì chị đã đọc tới 9 giờ tối mới xong á đây là nguyên một đây không? đây đâu tôi tôi coi coi kiếm chồng mà con cuốn này mệt đó một cuốn vậy luôn đó ngoại hình cao mét bảy ba cơ thể cân đối với khuôn mặt dễ nhìn thích cao vì mình yếu đuối cần được che chở bảo vệ bảo vệ nổi không dạ được anh có biết võ gì không cũng biết chạy thôi anh biết chạy rồi dễ tính hài hước hay cười đúng rồi nó cười hoài luôn quyết đoán mạnh mẽ khi cần thiết mạnh mẽ không mạnh anh đâu nói mạnh coi mạnh chưa mạnh lắm Thấy không một chút gia trưởng rồi thích gia trưởng hả dạ, một, một chút, chút xíu thôi dạ. một chút xíu, xíu tức là phải có chính kiến đó đúng, dạ, không? đúng rồi đúng rồi không có gia trưởng luôn có chút xíu nào không muốn có là có thôi anh muốn có là có thôi hả rồi không nề hà trong việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa có thể ủi đồ em yêu đồ là em thua anh mấy anh đọc thêm thì chứ không có là người có chút lãng mạn thì muốn lãng mạn này cũng được anh được muốn gì được hết luôn trời đất ơi nhưng cần nhớ các ngày lễ quan trọng như Valentine, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày quen nhau hay là ngày kết hôn, ngày lễ phụ nữ vân vân. Biết hết các ngày không? Dạ mấy ngày đó thì biết anh. Biết không? Ngày nào đâu? Ngày 14 tháng 2 Valentine nè. À. Ngày 24 tháng 1 là sinh nhật em nè. 24 tháng 1 sinh nhật. Để vô đây chi vậy? quê quán không yêu cầu nhưng là người đang làm việc ý định định cư lâu dài tại bình dương hoặc thành phố hồ chí minh em ý định là ở trong này chứ không về quê bây giờ là em xác định là thành phố hồ chí minh rồi đúng không ở đâu cũng được anh giọng nói dễ nghe nếu được cầm cầm hoặc cầm cảm ấy không phải <laughs> năng khiếu là nếu được mong muốn anh ấy biết hát nấu một vài món ăn sở trường biết sửa một số đồ dùng trong nhà biết hát không biết hát Gây cho ta đã chấm điểm rồi bắt đầu Anh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi Mình cùng chung lối nhé em người ơi Được không? Dạ được Được, hát qua được à, Dạ. Nói chung là đọc hoài mà của em cất cái rồi coi coi có gì về nghiên cứu Em hình dung cái bạn bên đó làm sao? Có được bao nhiêu phần trăm cái mà em muốn? Cũng được 7% rồi ạ Rồi thấy là hy vọng rồi đó bé ơi Em nhắm trong cái cuốn sổ em đang cầm đó là khoảng được bao nhiêu phần trăm chứ anh thấy có 30 thôi đó anh cũng phải 90 phần trăm em ơi trời ơi giữ ta <laughs> mạnh mẽ rồi vậy là ổn rồi bây giờ mở rào cho mở hai rào em gặp mặt nha mở rào bỏ đó vô túi đi bỏ vô túi về ngẫm nghiêng ngẫm thôi trời ơi cái mùi này tôi chịu không nổi ông linh tôi biết cái dạ, mùi món ngảo của ông á em nói ý nghĩa tại sao lại ờ, tặng ảnh làm cái đó tặng ảnh em thấy nó ngon ạ à. tự tay em làm hả hay sao dạ đúng rồi ừ đó là món gì em nói đi anh anh đoán món gì anh Ê, thịt vịt ờ, kho gừng à đúng rồi em ăn thử ngon không nhớ nhã xương nha đó là anh bữa cô mà được ăn không hả mặn đi. ủa tao làm không? ăn với cơm tự nhiên không ăn không rồi ông chơi. có ai nói vịt kho gừng ăn chơi đâu thôi rồi. nói chuyện đưa cái dĩa ở đây <laughs> ấy để tôi xuống tôi lo dùng cơm này cho rồi còn em em ờ, mở cái quà ra coi là gì đưa anh được. mở dùng em không biết ừ, đó anh tặng em món gì đấy anh cũng nấu một món ăn để đến đây dành tặng cho em sushi trứng cuộn anh tự tay anh làm à cũng là đồ ăn hả dạ, wow dạ. mà em để trong cái hộp thì tưởng là cái món gì đó em ăn thử luôn đi cưng hơi mặn <laughs> không cái hơi mặn cái món anh kia ơi, em nghĩ là kết hợp với món này là hợp à, đi anh em ăn thử đi còn dư để anh đầu tiên là ngọt ạ à. đầu tiên là ngọt quá hả hơi không, bị ngọt ngọt của cái không phải ngọt của đường ạ à, ngọt Ồ, ờ, của cái vật liệu vật liệu nó làm nên ạ mà ngon không ngon ngon gọi anh ấy đi hỏi lên coi nó cái nói chuyện này cho nghe rồi hai đứa ngồi đi em thấy anh sao <laughs> đẹp trai ạ anh nói là cũng dễ thương dạ em rất thích à, con trai mà mặt vuông chữ điền á nhìn rất là men đó quá vuông luôn dạ em có thích lấy vợ người bắc không ở đâu cũng được chỉ mà quan trọng là mình sống và mình lập nghiệp như thế nào thôi mình tìm hiểu nhau á thì là anh uh, định dự định là chúng ta sẽ hẹn hò thế nào ạ thì anh thì miễn em cho lý do là anh đi thôi anh thời gian tối anh cũng rảnh một tuần em có thể nếu như hẹn hò em có thể gặp cho anh gặp được bao nhiêu lần nếu mà mình gần nhau á em nghĩ là ngày nào gặp cũng được còn nếu mà hơi xa thì không sao thì có thể là tuần một hai lần cũng được ạ em ở bình dương là em chỗ nào em ờ, ở thủ dầu một bình dương ở đó anh biết cũng gần mà em hỏi chút anh là con thứ mấy trong gia đình ạ anh là con út trên đó là anh trai đúng rồi còn anh anh lớn mà chị nữa Vậy thì ước mơ của em là hai đứa con gái là nó dễ dàng hơn đấy ạ Nếu anh con không quan trọng thì không có là được rồi <laughs> Nhớ giữ mấy này làm kỷ niệm nha Không rồi đó hả? Ngon Tìm chốt ra đi Nói những cái suy nghĩ của mình về người đối diện ừ, Muốn em cho anh cơ hội để bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn Rồi, hai bạn để tay mình lúc bấm. Ừ, nãy giờ thì à, chúng ta trao đổi cũng khá lâu tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã cảm nhận xem thật sự tim mình có rung động hay chưa chừng nào rung động chúng ta hãy bấm nút ba Một. hai hai một hết thời gian rồi hay quá chúc mừng bà bấm chậm làm tôi bị hút hồn theo còn suy nghĩ một điều gì đúng không à không tại vì em nghĩ là phải đợi xong đi mùa người sau mới được luật người ta làm theo luật nắm tay nhau đi bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò nhau rồi đó nhớ tên bạn gái là gì không <laughs> tuấn anh ừ hay quá trời ơi suy nghĩ gần tưởng đâu là là mệt rồi đó giờ em gái có nhớ tên bạn trai là gì không à, em thấy anh đẹp trai của em em run quá à ừ. bạn này tên gì tôi còn không nhớ là gì bạn nhớ <laughs> anh trung nói lớn lên nào anh tên gì anh tên trung lớn nữa anh tên trung lớn nữa anh tên trung đó đúng luôn Hung Ô luôn vô Hung Ai